tuổi Nhà mình có ai đang có trẻ từ 0 đến 6 tuổi chat vô chat này. Ai đang có? Báu vật đấy. Ai đang có? Khánh Phương may thế, Khánh Phương lắm lợi thế đấy. <laughs> Nguyễn Linh, Lan. Ui, nào ai nữa nào xem có bao nhiêu bao nhiêu các à, bao nhiêu thành viên trong à, nhóm chúng ta 40 người đây tôi làm này 40 người đây có vị thần trong nhà cứ dưới 6 tuổi nhá chưa hết chưa chạm 7 tuổi là vị thần rồi ai đang sở hữu vị thần trong nhà một Khánh Phương hai Nguyễn Linh ba em Lan 4 Trần Thị Thu Hương à 5 Phạm Lan 6 là Nhẫn à 7 Nam Dương Oanh 8 Ngọc Sương 9 có 9 rồi à? cũng được một gần 1 phần tư rồi đó rồi thế là trong nhóm chúng ta 40 người thì à, có được 9 người có vị thần vị thần thật sự các anh chị vị thần thực sự luôn tôi đã từng đi vùng người bạn và các bạn biết nào không mỗi khi đi đâu vì người bạn đó cũng học Master NLP học trước từ một khóa thì bạn ấy nói là em cứ đi đâu thì em xui cái thằng bé nhỏ nhất cho em đó ba anh em nó cùng thiền cùng tưởng tượng cùng tưởng tượng cái vấn đề đó cái điều em mong muốn em cũng tưởng tượng nhưng có thể hai đứa lớn nó bỏ đi nó không tưởng tượng nhưng cứ đứa út tưởng tượng thì nó đều thành hiện thực và đứa bé lúc đó nó chưa đạt 7 tuổi hơn 5 tuổi thì ở đây các anh chị nhìn thấy đứa trẻ này là đứa trẻ như nào ạ đứa trẻ như nào chúng ta học rồi đấy ạ à? nhận ra không ạ đứa trẻ nó đang có gì ạ nó đang đang đang đang gì ạ ngày hôm trước ta học là đứa trẻ đang làm gì nó đang trao những trong trong nhà Phật thì người ta gọi là gì ạ bố thí đúng không ạ nó bố thí cực kỳ tốt cười vô tư đó từ ánh mắt này nhan thí nhãn thí rồi ngôn thí hay là tâm thí sao chẳng ai đạt được đúng không ạ và đứa trẻ này cũng là đứa trẻ may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta trong cuộc đời mỗi người cái tuổi này là tuổi may mắn nhất bởi vì á cái bố thí của những đứa trẻ này nó gì ạ nó cực kỳ vô tư nhan thí nhãn thí rồi tâm thí hay là ngôn thí đó. không ai bằng luôn cả cuộc đời chúng ta thì cái giai đoạn này là chúng ta gì ạ đỉnh cao nhất thì các anh chị hãy đưa hình ảnh này này nha tôi nói các anh chị ghi rồi nhá các anh chị ghi nhá dùng hình ảnh cho bé cập nhật mỗi buổi tối đi ngủ hãy nói cho bé biết đây là ngôi nhà hay là đây cái đây là cái xe của nhà mình của nhà mình đó hay là cái gì đó các anh chị mong muốn điều gì đó hình ảnh nhá bức tranh nhá bức tranh giấy nhá bức tranh giấy cho con xem mỗi khi đi ngủ kể cả ngủ trưa cũng được tối được trước khi đi ngủ sau khi tỉnh dậy nếu cho bé cập nhật cũng được nhưng nó không mạnh bằng gì ạ à, trước khi đi ngủ hoặc lúc bé vui chơi cũng phải chỉ riêng cái sức mạnh của chúng nó thì là giống như cái trạng thái của chúng nó lúc nào cũng dạng trạng thái gì ạ à? trống rỗng hết vô tư hết bởi vì tâm tham sân si á đó là hầu như chưa hình thành vì vậy các anh chị dùng sức mạnh này là sức mạnh mà cả cuộc đời mỗi con người thì có thời điểm này là mạnh nhất thì lúc này đầu tiên là phải diễn tả đây là ai đây là ai đây là ai thì các bạn các anh chị phải gì ạ chụp hình những thành viên trong nhà có thể quây quần bên nhau này bên cạnh cái nhà này hay bên cạnh cái xe này hay bên cạnh cái điều gì đó kèm theo một cái gì các anh chị biết không tôi bật mí nhá kèm theo một cái đồ vật mà bé thích nhất hiện tại đi chú này bạn tâm an có nghe không đấy có nghe không đấy bé thích nhất là cái vật gì thì bạn cho bé bế cái đồ vật của bé cùng trong đó lúc này bé sẽ gì ạ mong cái hình ảnh đó hiển lộ trong tương lai gần nhất nên là trước khi nhá trước khi các anh chị trước khi các anh chị tạo ra một cái hình ảnh để ám thị thì các anh chị hỏi bé là con thích nhất cái gì và các anh chị hàng ngày xem bé đang mong cái gì nhất ví dụ đứa trẻ nó thích một cái ô tô à, à, đồ chơi này hay cái máy xúc này thì phải vẽ cái hình ảnh đó thích cái hình ảnh đó cho bé cầm trên tay nhưng không được mua thật chú ý nha không được mua thật bởi vì sao ạ trong tâm của bé là gì có hình ảnh đó nếu như bé có rồi thì hình ảnh đó bé sẽ không xây dựng nữa hiểu nguyên lý không nếu như các bạn xây hình ảnh đó xong xong mà sang đầu năm các anh chị lại mua cho bé luôn thì bé sẽ không xây dựng hình ảnh đó nữa nên phải là để hình ảnh đó luôn luôn gì ạ giống như chúng ta thôi miên ám thị nhưng sức mạnh của chúng là sức mạnh cực kỳ lớn đây là công cụ lớn nhất lớn nhất sức mạnh lớn mạnh nhất thực sự nó là cây đèn thần đấy đó đây là cái mà các anh chị cần nhận ra và nha trước khi đi ngủ kể cả ngủ trưa hay ngủ tối đặc biệt lúc ngáy ngủ của bé à, hoặc trước khi đi ngủ nếu các anh chị cho bé mà cái tấm bức bức tranh đó mà cho bé nhìn vào đặt ở đỉnh bàn hạn để bé nhìn được và bé bảo con nhìn vào cái bức tranh của gia đình nhà mình mà con có cái đồ vật kia con thích không con nhìn vào đó đi đó, đó. con nhìn vào xem thật kỹ vào rồi con bắt đầu ngủ đi nhá nhìn đi để hôm sau nó sẽ hiện về đó, để uh, cuối năm nó hiện về cho con đó các anh chị sẽ thấy nó hiện rất nhanh nha ừ, cái đền thần đấy đấy là cách cái sức mạnh đầu tiên đó là trẻ từ 0 đến 6 tuổi tiếp theo trẻ từ 7 đến 14 tuổi trẻ từ 7 đến 14 tuổi thì trẻ 17 đến 14 tuổi thì chúng ta vẫn đưa cái hình ảnh đó vào đưa cái hình ảnh đó vào ở trong này chúng ta ai đang có trẻ từ 7 đến 14 tuổi chat vô chat số 2 sát vào sát xoài mỹ quỳnh có cả hai rồi à? nhiều bạn có cả đôi 7 à? đến 14 tuổi nam có cả đôi rồi đây là sức mạnh thứ hai chỉ thua mỗi sức mạnh từ 0 đến 6 tuổi thôi sức mạnh vị thần này là từ 7 đến 14 tuổi thì cái tâm tham nó cũng không hình thành đâu nên là những ai mà đi thải độc ấy thấy trẻ con đòi thải độc mà chúng ta lại cho trẻ thải độc ấy, không có độc tố đâu 14 tuổi kể cả đến 18 tuổi không có độc tố đâu nên là khi đi thải độc ấy nó mới ngộ ra rất nhiều điều là gì ạ tại sao cái cái tuổi tham sân si ấy, thì bắt đầu mới hình thành độc tố đó nên là đi thải độc cho nhà sư không vậy mà nhà sư nào mà buông được ấy thực sự á thì không có độc tố nhưng nhà sư mà tâm tham ăn nhiều á độc tố đầy nên là đâu có phải là người lớn là là là có độc tố đâu mà đâu có phải là nhà sư là không có độc tố đâu có nhưng nhà sư nào chưa buông được thì có độc tố buông rồi thì không có độc tố thải một lần là thôi sau này không hình thành nên là khi chúng ta logic từ cái tâm cho đến à, cái thân thì nó tự nhiên nó thành một cái bảng hết rất nhiều người bảo tại sao mà mà mà mà, mà cái à, cái youtube của tôi à, đang nói về bệnh tật xong lại nói đến đến cái tâm rồi à, thiền rồi à, buông ở đây nhận ra chính mình lại đến cả tâm linh thực chất nó nó được kết nối với nhau hết nó được kết nối với nhau hết khi chúng ta chưa nhận ra chúng mình là ai thì nó mới đẩy đến cái thân chính vì vậy ở cái đứa trẻ từ 7 đến 14 tuổi 17 14 tuổi thì các anh chị sẽ dễ hơn nhá dễ hơn sức mạnh yếu hơn nhưng lại dễ hơn gì ạ là con tưởng tượng cùng cha mẹ ngồi thiền tuổi này rất dễ ngồi thiền nhá tại sao cái tâm tham chưa có nó buông rất tốt và con muốn gia đình nhà mình có điều này đó, thì giờ con và bố mẹ cùng ngồi tĩnh tâm đó, nhìn vào nó nhìn sâu vào nó rồi chìm vào giấc ngủ nên là chúng ta nếu như à, màn không phải mắc á, thì nó tuyệt vời nhất mà có màn thì chúng ta làm sao à, đến được cái hình ảnh vào đuôi mảng đến khi chúng ta nhìn làm sao nó hơi hơi xuôi xuôi mắt và cho con cháu là con mình và mình nhìn vào đó khi buồn ngủ ấy, nhìn sâu vào nó xong rồi chìm vào giấc ngủ cái hình ảnh nó nó sẽ theo theo gì ạ theo cái ánh mắt của chúng ta nó đậu lại trong ánh mắt chúng ta nó chìm vào giấc ngủ có những cái điều mà mà tôi phải logic lại thông qua an ninh á tại sao mà mà mà bên an ninh ấy là người ta luôn luôn à, với những người mà mà bị sát hại là người ta soi đôi mắt thôi người ta biết phát hiện ra là cái hình ảnh cuối cùng họ cập nhật ví dụ ai à, sát hại họ họ nhìn họ đã chụp hình vào đó mà nó lưu lại đó và nó ăn vào đó ăn vào tiềm thức luôn nên vì sao có những người mà bị sát hại rồi sau ấy người ta chỉ lấy hình ảnh đó an ninh người ta dùng hình ảnh đó là người ta tìm ra thủ phạm hoặc là chính hình ảnh đó nếu thôi miên thôi miên nhá đó hoặc được báo mộng thì người ta đều đều biết đó, đều cập nhật được đó là chính từ hình ảnh này nên vì vậy ấy, khi chúng ta biết được cái quy luật này trong tâm thức ấy à, trong cơ thể ấy, thì chúng ta sẽ dùng phương thức này để chúng ta gì ứng dụng trong cuộc sống đó là gì ạ nhìn đặc biệt không chớp mắt thì là đỉnh cao nhất nhìn chớp nhìn thẳng vào nó và gì ạ từ từ từ từ từ từ đến khi buồn ngủ nhắm mắt lại ngủ chìm luôn trong giấc ngủ đó đấy là cái mà chúng ta cần ứng dụng vì cái tuổi này có thể ngồi thiền được nữa mà vì vậy ở cái à, cái hình cái bức tranh này cái bức tranh này các anh chị có thể gắn một cái bóng mờ để khi chìm vào giấc ngủ thì chúng ta mới tắt bé chìm vào giấc ngủ chúng ta tắt còn tiếp theo cái lứa tuổi mà ứng dụng vẫn tốt đó là gì ạ vị thành niên đó là tuổi tuổi vị thành niên với cái tuổi này vị thành niên thì cái tuổi từ 10 ờ, từ 15 đến 18 tuổi thì cái tuổi này ngồi thiền các anh chị cho ứng dụng được cho ngồi thiền nhá ngồi thiền và hoặc nằm thiền trước khi đi ngủ những tuổi này thường thường nó không muốn ngủ với bố mẹ này thì chúng ta tách rời để bức tranh nó một bức tranh riêng và nhờ trẻ là trước khi đi ngủ hãy cập nhật ngồi thiền hoặc là nằm cập nhật cùng cha mẹ và đặc biệt là cùng thời điểm ngủ thì càng tốt nhá là tuổi trẻ này thường thường gì ạ rất nhiều đứa là sao ngủ muộn cha mẹ rất nhiều đúng không ạ à, cái tuổi này ứng dụng nó trừ trường hợp những đứa nào mà nó vâng lời nó mong muốn cha mẹ có được điều đó thì nó có thể nó mới giúp à, tuổi này nó à, nó nó thường thường nó hay à, hay cập nhật một cái hình ảnh nào đó và chúng chỉ muốn trở thành ai đó thấy uh, follow theo ai đó tóc dài thì để tóc dài ăn mặc vụn thuộm thì ăn mặc vụn thuộm thế là cái tuổi này à, thì nó khó ứng dụng hơn cái tuổi này nó sẽ khó ứng dụng hơn cả cái tuổi của chính chúng ta đó là cái tuổi của chúng ta thì sao ạ là cái tuổi từ 19 tuổi trở lên rồi nhá còn tuổi từ 19 tuổi trở lên trở lên thì tuổi này buộc phải gì ạ ám thị thôi miên rồi nha tuổi này buộc phải ám thị rồi nhá tuổi này trở lên là phải ám thị thôi miên rồi ám thị thôi miên công thức này chúng ta học rồi đúng không ạ công thức này chúng ta học rồi đúng không đây trạng thái thôi miên ám thị đây ngày trước chúng ta đã học rồi đúng không ạ lúc tỉnh thức đó, thao láo á, thì không thể thôi miên đây là trạng thái này là không bao giờ trạng thái beta là trạng thái lúc này là gì ạ buồn ngủ cái trạng thái này buồn ngủ này đó, buồn ngủ cái trạng thái buồn ngủ là trạng thái này đó và trạng thái thôi miên là trạng thái thê tha là trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó đây là nửa tỉnh nửa mê này nửa tỉnh nửa mê nhá nửa tỉnh đấy nửa mê thì cái trạng thái này là chúng ta mới đi vào được còn trạng thái cuối cùng là trạng thái delta là trạng thái tầng dưới dưới này thì trạng thái này là đã ngủ say rồi. Ngủ say. Trạng thái ngủ say này thì à, không ứng dụng được nữa như lúc này thằng sức mạnh tiềm thức. À, sức mạnh tiềm thức lúc đấy bắt đầu làm việc. Thì chú ý là chúng ta gì ạ? Cái tuổi đó là chúng ta trở đi, trở lên cho đến kể cả là 7 80 tuổi thì chúng ta ứng dụng vào thôi miên ám thị vào đó đây là ở đây á, chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế lợi thế ở những cái tuổi không đến 6 tuổi và chúng ta đều có công cụ nha có công cụ trong trường hợp trong trường hợp mà các anh chị có thể nghe có thể nhờ được cái lứa tuổi này hoặc nhờ hai cái lứa tuổi này nếu có người thân con cháu nhờ chúng giúp chúng hỗ trợ được nha chúng giúp được nha chúng dùng sức mạnh của chúng hỗ trợ được nha giúp được nha kể cả không cùng nhà còn trong cái tuổi 19 tuổi trở lên thì đây là cái hành trình mà chúng ta sẽ ứng dụng và hành trình hạnh phúc chúng ta sẽ ứng dụng đó là thôi miên ám thị mỗi buổi tối mỗi buổi tối Thế chúng ta cần nắm được nha cần nắm được và ai đang sở hữu đang có trẻ trong nhà tuổi từ 0 đến 6 tuổi thì chúng ta thì chúng ta có một cái sức mạnh khủng khiếp nhá sức mạnh khủng khiếp đấy là những vị thần trong nhà đấy chúng ta biết là, là chúng ta đã từng từng à, đi qua cái đó mà chúng ta không nhận ra thôi tại sao cái thời điểm đó chúng ta rất may mắn đúng không ạ con người ai thời điểm đó phải đến 99 là cực kỳ may mắn chỉ những đứa trẻ mà khóc dạ đề kể cả hết khóc dạ đề nó vẫn trở thành đứa trẻ may mắn đó, bởi vì chúng rất vô tư tâm trong sáng nên chúng thể hiện được tất cả những cái điều mà gì ạ bố thí của con người mong muốn đó, mong muốn có điều đó thì chúng đều có hết thì trong việc nha trong việc mà các anh chị nói chuyện với trẻ nha thì tôi phương đã ví dụ mà nhiều lần rồi đó à, ví dụ Phương nói là chúng ta không được tưởng tượng, không được tưởng tượng con thỏ màu trắng. Ngay bây giờ các anh chị không được tưởng tượng con thỏ màu trắng đang vảnh tay. Đó. Thì có ai có có ai không tưởng tượng không? Có ai không nghĩ đến con thỏ màu trắng không? Đều nghĩ đến con thỏ màu trắng nên vì vậy chúng ta cái dùng ngôn từ á cho trẻ nhá. Đặc biệt cái lúc nó nửa tỉnh nửa mê ấy, à, chưa à, lúc vào trước khi vào giấc ngủ ấy là chúng ta không được nói gì ạ à, ví dụ con tưởng tượng à, nhà mình hết nghèo đi chẳng hạn à, là nó cho quả à, là hết <laughs> hết thì nó không biết nhưng mà nó cho quả nghèo vào đấy luôn đó